không nhỏ thế cho chúng ta cũng định nghĩa hình thôi trên màn hình là một cánh diều hồi bé thì hay đi thả diều lắm và cánh diều này được gấp theo thành hình thoi ừ, nó có gì đặc biệt không nhỉ hình thoi là một tứ giác đặc biệt là một tứ giác được định nghĩa theo toán học là một tứ giác có bốn cạnh bằng nhau con diều của thầy có bốn cạnh bằng nhau và con diều đó được con diều hình thoi trên thực tế chúng ta có rất nhiều hình thoi đúng không các con đi ý ngoài đường đúng không có một hãng ô tô ghép ba hình thoi với nhau đó các con nhìn thầy nhá đó là hãng xe gì được không thầy có tứ giác abcd tứ giác này có bốn cạnh bằng nhau và đây là hình thoi một tứ giác có bốn cạnh bằng nhau đó là hình thoi cái nhận xét các con nhìn trên bảng này hình thoi cũng là hình bình hành vì sao nó có hai cặp cạnh đối bằng nhau đúng không một dấu hiệu nhận biết của hình hình hành tứ giác là hình hành nếu tứ giác đó có hai cặp cạnh đối bằng nhau và hình thoi bốn cạnh bằng nhau